Báo chí thế giới ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc vào tối mùng 1 Tết đã gây được tiếng vang. Nhiều trang báo lớn đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Trang chủ của AFC nhận định tuyển Việt Nam đã có kế sách thông minh, hợp lý khi vào trận gặp Trung Quốc ở bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. AFC viết, họ đã trải qua một khởi đầu như mơ khi khiến Trung Quốc choáng ngợp và dẫn trước đến 2 không chỉ sau 16 phút bóng lăn. Tất cả là nhờ những đòn đánh phu đầu chất lượng của đội chủ nhà. Chính những phút khởi đầu đầy tốc độ của Việt Nam đã nhấn chìm mọi hy vọng của đối thủ và cũng khiến giấc mơ dự World Cup 2022 của Trung Quốc sớm tan thành mây khói. Trang Sihua của Trung Quốc bình luận, trận thua này khiến Trung Quốc chỉ có 5 điểm sau 8 trận, chính thức mất cơ hội đến Qatar. Trận thua diễn ra ngay mùng 1 Tết. Liệu nó có trở thành liều thuốc đắng để bóng đá Trung Quốc bắt đầu quá trình chữa bệnh của mình? Tờ Matichon của Thái Lan thì coi chiến công của tuyển Việt Nam là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á đồng thời họ cho rằng đây sẽ là bước tiên phong để các đội tuyển khác trong khu vực tự tin hơn. Mati Chom viết, mặc dù Việt Nam đã thua đến 7 trận, trong khi Trung Quốc có 5 điểm, tuy nhiên, Việt Nam đã gây sốc khi hạ Trung Quốc bằng lối chơi cực kỳ khoa học. Bóng đá Đông Nam Á đã khai quả. Trước đây, ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan cũng vào đến giai đoạn cuối này, nhưng chỉ có được hai trận hòa và có hai điểm. Vì vậy, chiến công của tuyển Việt Nam đã đưa bóng đá Đông Nam Á lên bản đồ World Cup với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Thông tin đội tuyển Việt Nam hạ Trung Quốc còn dang đến tận Tây Ban Nha. Tờ S Mando Deportivo danh tiếng viết, Trung Quốc của Gulay, tiền đạo đang chơi bóng tại Tây Ban Nha cho Espanyol, chính thức lỡ hẹn giữa cuộc cấp. Họ thua đội bóng của bảng Việt Nam 1 đến 3, Gulay đã không thể làm được gì trong trận đấu này trước khi trời sân cùng đội thất vọng. Cổ động viên đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc tại vòng loại thứ ba của cấp 2022 khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn lắng nghe thông tin. Hãy đăng ký kênh để có tin tức mới nhất.